đây cuốn cá bát đĩa này không cắt gì cắt cục bẫy rồi thấy ờ, cắt quần quần, quần thất này thì chỉ có chết thôi chứ thử nhá thất cùng thất cùng này có chắc có chắc có lẽ anh mà đánh luôn đi sao phải chắc nhé không mà anh luôn đi anh luôn như thế nào anh luôn đánh luôn được tùy anh em lần nào thì thế mất cũng gần mất ba tiếng bạc ai đánh đâu tụng cân một này hai này ba này bốn này năm này đến 10 triệu sẵn được sẵn 10 triệu bác tôi cần thế này nhá rồi à, cái thua 10 triệu một hai ba bốn triệu gì cái thua 6 triệu một hai ba bốn vào cái thua này thế thua đấy đơn giản một hai ba triệu ba ba triệu bốn năm bánh mẹ năm triệu mã sạch nhỉ một hai ba bốn năm bắt mặt mẻ chẵn còn 5 triệu khác ra ngoài triệu bắt 5 triệu cho cái mà bác một ừ, để biết tôi làm việc ba đây mấy đây ồ do còn phải động đi hai ba các bác các đĩa ông nào mở mà trừ cá đây nhá ông nào động mà là các bác các đĩa đèn hai mặt nhá ông nào cả cả cái cũng phải đèn như này được chưa rồi để cá làm việc sao bán hết còn nhả lâu sao rồi nhất xong xuôi rồi rồi đâu luôn thế là xong rất điểm ừ. à. bốn năm một ba bốn năm này sáu này bảy này tám này chín này mười hai ba bốn năm sáu rồi cái nào về đi không kia có đánh nữa thì đánh luôn đi không rồi rồi cái nào về đi sạch bớt gì à mặt chẵn được quả chẵn còn 10 triệu đắt sạch mặt nè anh à may một chút ăn vội đấy chứ không thì dạ. anh còn định thừa nữa đấy dạ. để anh còn định thừa ra dạ. đấy cô ông bè đẻ được cái nào đi mượn em đẻ một một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chục cô cô hát thế vẫn 10 triệu cơ 10 triệu bao nhiêu đấy? 5 5 Bạc lấy đều tay Cần gì của tôi này giả bán sạch mặt, mặt trận được quả Đắt 10 triệu 15 triệu triệu đấy Đắt 10 triệu Đắt 10 triệu đi Cái về Cái về Mở nhá Mở Vẫn trận đi à. Ông này mà đắt là ông thừa nữa đấy Ông này có đắt có 10 triệu may mình định đỡ được được triệu may đâu mới còn nhả ra 5 triệu để cái về đấy nhưng ông mà đắt ông thừa ra nữa là xong việc với tôi đấy nick rồi chưa ra thích nẻ luôn bốn năm sáu bảy à. tám chín anh chục. mẹo cái hóng bằng da đấy chứ bây giờ theo cầu rồi bán chẵn đi được vậy bán chẵn xong chưa cái này được xong chưa đặt cơ máy là 10 triệu rồi dạ cái này được xong chưa xong nè thừa từ 5 triệu ăn mở bát nhà dạ, từ 5 triệu đắt 5 triệu ra ngoài ra ngoài chiếu mở này không được tiền. Ô, ô, quay ra quay vào chết luôn. Thế hàng bán bao nhiêu đấy? 5 triệu. 1 2 3 Cái sóc đều đều tay lên sóc. Ừ. Loạn thì ngộ thì ai đánh được. Sóc đều đều tay lên. 2 3 4 5 6 7 3 8 4, 9 10 5 Đấy, gây vốn rồi đây Xong chưa? Vào đấy bao nhiêu đây? 2 thôi 12 à? 10 với 2 là 12 đúng không? Đúng rồi 12 là 20 Sạch bát nhé Bát sạch bát nhé 5 triệu 1, 2, 3, 4, 5 Chẵn quần 2, 3, 4, 5 Chẵn còn 5 triệu 5 triệu Bát chẵn 5 triệu Chẵn còn 5 triệu Mở bát hộ ngay Mở bát đi Ông cứ đá thôi từ từ bình tĩnh Ui dịp nhỉ Ô Thế là ờ, Mở hộ thì mở hộ đấy chứ có này chả biết gì Lúc nào được ừ, cầm tôi cái máy này Ủa, bán cái Hết tiền luôn đi một này, hai này, cứ cầu đây này, 4 này, 5 này, 6 này 7 này, 8 à, này, 20 8 triệu Còn 18 cái thì chật chết 8 triệu à? rồi Đúng Cái đấy, không phải lấy gì đấy Bằng anh Nhẹ 3 triệu 3, 4, 5, Sao? 6, 7, 8, 9, 10 Bánh cái mới chứ, bánh 10 triệu Ví dụ luôn Xong chưa? mặt mẻ tôi quán chẵn bán 10 triệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đặt chẵn bán 10 triệu cái gì đấy đây là 5 triệu tôi đắt 5 triệu cái gì đấy 10 triệu đấy xong rồi đấy. Đấy, tôi bỏ đây. Mỗi ông triệu không Chẳng còn 5 triệu nó lên luôn. 2 3 4 5. Được rồi. Mấy kia? 4 3 1 2, 3 5 triệu 1, 2 ừ. Mấy đấy? 5, 5 1, à 10, lúc này 10 Lúc này của ông nào 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chuyển ra đây con cái thì đỡ đi Kinh Ai biết được là gì ừ, mẹ ở thì ở đây 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này Xong chưa? Chạm bán sạch mặt bóc thành mặt kìa Đắt 2 triệu Lấy ngoài 10 triệu còn 2 triệu này Ừ giời Ồ. Thế được ăn ngay 1 2 3 triệu 1 2 3 về 3 triệu 3 mẹ 5 triệu 5 6 7 8 9 10 4 5 Nhảy xuống 15 phút, nhảy ít Đánh 10 triệu 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 chắc còn 20 triệu lên luôn Đúng tôi Xong chưa Mở bác Đấy ui giời Đỉnh à. A Ê ra từ từ đánh đến 20 triệu ra Đọc chẵn không 1 2 3 4 Mới được mỗi cái nhỉ 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Anh luôn còn hai ông có tiền đánh vào hết tiền nghỉ 5 triệu đánh rút tay chắn bán 10 triệu chắn bán 10 triệu cho anh một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 10 triệu thích quá à, lại bị ngay hai cái thứ hai cái gì tám chạy hai triệu chạy hai triệu rồi hết còn mẹ a tiền luôn chắc mười triệu ồ oh. mày giời, máy Ôi, ra đấy gì Ok chào toàn thể anh em nhé thì uh, qua các cái video anh em đã xem qua thì là có rất nhiều cái cái cái mà công nghệ để mà anh em đi chơi sóc đĩa mà mình có thể là bịp được người ta nó rất là đơn giản anh em nhé đây như trước mặt anh em đang thấy đây thì nó là bộ quân bộ quân này thì tôi có sử dụng rồi đấy thì chơi xong bắt đầu là nó chưa hết cái thời gian uh, hiệu quả của nó thì tôi vẫn cầm về được và tôi uh, test cho anh em xem và bộ quân này nó là quân uh, nặng chẵn anh em nhé đây quân nặng chẵn này thì nguyên lý hoạt động của nó là như nào là 10 tiếng bạc nó sẽ hỗ trợ cho mình là nó đỗ tầm 8 tiếng anh em nhé ít nhất phải 7 tiếng nói chung khi mà anh em sử dụng cái bộ quân này ấy, thì không bao giờ có thua anh em hiểu không chỉ có được thôi anh em chỉ cần là đánh đều tiền là 100% mình sẽ chiến thắng mở này sắp đôi này đây vì nó là quân nặng chẵn nên nó sẽ về chẵn rất là nhiều mở đánh đúng 10 tiếng để anh em trải nghiệm này sắp đôi này nó vẫn có nẻ nhưng mà về nẻ nó rất là ít anh em nhé về nẻ nó rất là ít mở đây ba tiếng thì là ba tiếng chẵn này anh em này quân này thì anh em chỉ dành cho anh em đánh cầu thôi anh em nhé còn là anh em mà đánh truyền thì là không có loại quân nào đánh được truyền cả chỉ có một duy nhất một loại quân là đánh được cầu và anh em hình dung ra là nó quân nặng cầu nó cũng như cái bát này này khi mà làm về lặn về đít này thì là mình để nó đổ tự nhiên thì nó sẽ nó sẽ về đổ về bên nặng đúng không còn nếu mình ép nó này ép nó thì nó sẽ đổ về bên nhẹ đấy thế nên cái và cái quân này nó rất dễ là sử dụng anh em chỉ cần là sóc đều tay thôi là mình đã nó nó sẽ đạt hiệu quả cho mình gần như là tuyệt đối anh em nhé còn nếu mà sóc ép cầu là không được đấy mở này đây nhẹ này thì 5 tiếng thì có một tiếng nhẹ này đấy, anh em chỉ cần là sóc đều tay thôi là nó sẽ về nẻ cho à, về chẵn cho anh em đấy anh em thấy chưa còn nếu như mình trường hợp mình sóc ép cầu này mình ép này ý là mình sóc cái loạn lên đấy thì có khả năng là nó sẽ không về độ cao ví dụ như là hiệu quả nó không cao ấy ví dụ như mình sóc đều tay thì nó về một trăm phần trăm nhưng mà nếu mình sóc lặng tay hoặc là mình ép quân thì là bắt buộc nó chỉ đạt cho anh em tầm 60 thôi anh em nhé mở tiếng này ra này vẫn chẵn này đây là tôi đang ép nhưng mà nó vẫn đạt cho mình 60 đấy bây giờ là tiếng như này là tiếng thứ bảy tiếng thứ tám rồi thì nó có một tiếng nẻ anh em nhé mở chút tiếp này vẫn sấp đôi này đấy tiếng thứ này là tiếng thứ 9 này mở này gần như là tuyệt đối nó về chẵn không anh em nhé quân này rất hiệu quả và quân này thì anh em chỉ dùng trong thời gian là 5 tiếng đồng hồ thôi sau 5 tiếng thì quân nó trở về quân bình thường đây tứ tử này đấy. sóc tiếng tứ tử này xem nó ra cái gì này mở này vẫn chẵn này đấy anh em thấy chưa toàn bộ là chẵn hết sóc xong đặt xuống này như thế này thì mình sóc hơi ngắn tay thì có khả năng là chưa chắc nó đã về về chẵn cho mình nhưng mà mình vẫn phải đánh cầu anh em hiểu chưa đánh cầu không dầu cũng đủ ăn mở tiếng này ba đen này anh em thấy chưa ba đen này quần xếp lên nhau luôn anh em nhé đấy thế nhà nào mà quan tâm về cái bộ quân này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại tôi để ở màn hình đấy để tôi tư vấn hỗ trợ cho anh em còn à, bên cơ sở tôi là cung cấp tất cả các đồ cầu bạc bịp anh em nào mà có nhu cầu về bài ná hoặc sóc đĩa mà các cái sân chơi của anh em mà chưa biết chọn cái đồ gì cho nó phù hợp ấy thì anh em cứ liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn qua Zalo là anh em chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em đầy đủ nhiệt tình ok cảm ơn anh em xem video này chào toàn thể anh em